Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu giày bốt lên cho bé xinh xắn như thế này Thì đây là toàn bộ phần thân giày nè Mẫu này ở trên cổ giày thì mình có làm thêm hai cái nút cài để bé mang vào dễ dàng hơn ha Và có trang trí thêm một lớp len bông xù Mặt đáy thì có dán thêm một lớp đế xốp chống trơn cho bé tập đi Và mẫu này khi các bạn để trơn á, thì mình có thể phối mẫu giày này với những cái mẫu nón len ha Ví dụ như là nón len à, trùm tai nè, hoặc là những cái mẫu nón len noel như thế này hoặc là ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái mẫu nón len hình con lân như thế này thì các bạn có thể phối cho mình cái thân dày đó với một cái mặt con lân ha thân dày thì mình móc y như bình thường nè sau đó mình sẽ phối thêm một cái mặt lân ở phía trước để tạo thành một set cho cái nón lân của mình được đẹp hơn ha trong bài này mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn cách móc mặt lân ha để làm được mẫu này thì ở đây mình dùng len miêu cốt tông của 125g sợi len của mình là mắc S và chữ đỏ độ dày của sợi len nằm trong tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm và kim móc để móc ở đây mình sử dụng kim hai đầu một đầu 3 và một đầu 4 thì mình sẽ sử dụng đầu số 4 đầu kim này nó sẽ tương đương với kim 2,5 mm khi so sánh thì độ dày của đầu kim nó sẽ sắp xỉ bằng sợi len mũi móc của mình sẽ được chắc chắn và thân dày sẽ được cứng cáp ha ngoài ra thì còn có kéo cắt len nè kim khâu len các cái hạt nút dùng để cài cái phần cổ giày chuẩn bị thêm cho mình một cặp mặt đế giày ha ở đây mình dùng mặt đế xốp nè để giúp cho phần thân giày của mình nó được nổi hơn á thì mình sử dụng thêm một ít len bông xù ha đây chuẩn bị thêm cho mình một cái súng bắn keo để mình có thể dán đế đi kèm với nó là một cây keo nến nè những bạn nào mà muốn trang trí hình con lân thì chuẩn bị thêm các cái cặp mắt dán để mình có thể trang trí ha đầu tiên thì các bạn cần móc cho mình một cái mẫu mặt đế dày len như thế này thì mẫu mặt đế này mình cũng đã có hướng dẫn ở video trước rồi mình có để link ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cách móc mẫu mặt đế này thì đối với bài hôm nay mình sẽ móc cho cái chiều dài của mặt đế là 13 cm nó sẽ tương đương với cái xích đầu tiên mình gây nên là 18 mũi móc xích ha hoặc là những bạn nào mà muốn tăng giảm size thì các bạn có thể dựa vào cái video mà mình có để ở phần mô tả các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên tương đương size 13 cm thì vòng ngoài cùng của nó sẽ là mũi kép đơn thì mũi kép đơn nó sẽ giúp cho cái phần mặt đáy của mình nó có được một cái độ rộng để bé mang vào chân nó không có bị chật ha và chân móc cuối cùng ở cái phần gót giày nó sẽ là bốn mũi móc đơn nè đây ta sẽ có được mặt đế với 13 cm thì sau khi đã hoàn tất được mặt đế rồi nè các bạn sẽ móc là mình lên cái phần thân dày mẫu này mình có dán đế xốp chống trơn nên mình sẽ đưa mặt trái xuống dưới và đưa mặt phải lên trên để ta bắt đầu móc ha do là vòng cuối cùng của cái phần mặt đáy mình móc mũi kép đơn cho nên lúc này các bạn sẽ gây nên hai xích ha hoặc là nếu móc mũi đơn hoặc móc mũi nửa kép các bạn sẽ lên cho mình một xích nè để ý ở cái vòng ngoài cùng của phần mặt đáy mình móc mũi gì thì hàng đầu tiên của phần thân dài mình móc mũi đó ha mẫu này mình móc mũi kép đơn này nên hàng đầu tiên sẽ là mũi kép đơn lên hai xích rồi để ý ở mỗi chân móc của cái hàng móc phân mặt đáy á, nó sẽ có hai cái đường móc một đường móc ở bên trên và một đường móc ở bên dưới nè đường bên dưới ha đường bên trên thì tất cả các cái mũi móc của cái vòng đầu tiên này ta đều đâm kim vào cái đường nằm bên trên như thế này thì tương đương cái chân đầu tiên nè cũng móc cho mình vào cái chân móc ở phía trên ha móc vào đây cho mình một mũi kép đơn vào cái chân móc đầu tiên tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cũng đâm kim vào cái đường bên trên ha chân kế bên cũng vậy nè một mũi kép đơn vào đường móc nằm bên trên và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trên ha mặt đáy móc mũi nửa kép thì hàng này sẽ là mũi nửa kép còn mặt đáy móc mũi móc đơn thì là hàng móc này sẽ là mũi móc đơn ha sau khi đã hoàn tất được cái hàng móc đầu tiên rồi kết thúc hàng móc này đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và ta sẽ móc vào cái chân móc đó một mũi dời để mình kết thúc vòng đầu tiên ha từ đây móc lên hai mũi móc xích ta được cái vòng móc đầu tiên nè sẽ giúp cho phần thân dày của mình nó có được một cái độ sâu từ hàng móc thứ hai trở đi cho tất cả các cái size các bạn đều dùng cho mình mũi kép đơn ha và lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường bên trên nữa móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn chân đầu tiên luôn luôn là chân mình móc mũi dời kết thúc vòng đầu tiên ha một mũi kép đơn nè sau đó tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại các bạn sẽ móc lần lượt cho mình cho đến khi mình gặp cái chân móc nè để ý ở cái vòng thứ ba là vòng ngoài cùng của phần mặt đáy ha thì theo cái chiều mà mình đang móc nè các bạn sẽ canh cho mình cho đến khi mình gặp hai cái mũi kép đơn mà ta móc vào cùng một chân móc thì đây là hai cái mũi mà mình móc vào cùng chân móc nè mũi đầu tiên nè các bạn sẽ dựa cho mình từ cái mũi đầu tiên này ha mình sẽ giống lịch lên bên trên một mũi những bạn nào mà không biết cách giống có thể giống tương đương cho mình ha và mình sẽ đánh dấu vào cái chân móc này đây dựa cho mình hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc thì từ cái chân móc đầu tiên của mũi đó giống lịch qua cho mình một mũi đây đánh dấu vào chân này và mình sẽ móc đến cái chân sát bên của chân mà mình đánh dấu ha sau khi đã móc cho mình các cái mũi kép đơn đến sát cái chân móc mà mình đánh dấu rồi nè thì chân móc mình đánh dấu ha giống thẳng xuống nè lệch qua một mũi thì là cái chân móc đầu tiên của hai mũi được móc vào cùng chân móc nè ở phần mặt đáy ha đây giống thẳng lên nè lệch qua một mũi thì cái mũi này với cái mũi móc kế bên các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình ha thì cách chụm của mình như sau các bạn sẽ tiến hành lấy len cho mình lên trên kim sau đó ta sẽ đâm kim vào chân móc mà mình đánh dấu kéo len qua chân móc trên kim có 3 đường móc thì kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy lên lần thứ hai và đâm kim vào chân sát bên kéo lên qua chân móc trên kim có 4 đường móc kéo lên qua hai chân trên kim sau đó kéo lên qua ba chân trên kim thì như vậy là hai cái mũi móc đó mình sẽ chụm lại được thành một mũi ở bên trên như thế này thì được một mũi chụm rồi chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn có được mũi kép đơn rồi hai chân móc kế tiếp sẽ tiến hành chụm lại thành một mũi thì cách chụm nó sẽ tương đương với mũi chụm đầu tiên ha lấy len đâm kim nè kéo len kéo qua hai chân trên kim tiếp tục lấy len lần thứ hai đâm kim vào chân thứ hai kéo len kéo qua hai chân và kéo qua ba chân trên kim ta được mũi chụm thứ hai kết thúc mũi chụm thứ hai tiếp tục chân kế bên một mũi kép đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho mình xen kẽ như thế này ha cho đến khi mình được 7 mũi chụm xen kẽ với một mũi kép đơn thì mình đã có được hai mũi chụm xen kẽ rồi nè tiếp tục ta sẽ móc mũi chậm thứ ba lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc sau đó kéo lên qua ba chân móc trên kim tiếp tục hơn mũi kép đơn mũi chậm thứ tư mũi kép đơn tiếp tục mũi chậm thứ năm mũi kép đơn vào chân kế bên mũi chậm thứ sáu vào hai chân kế tiếp mũi kép đơn và mũi chậm thứ bảy vào hai chân kế tiếp ha kéo qua ba chân nè như vậy là lúc này mình đã có được 7 mũi chùm xen kẽ với các cái mũi kép đơn ha và sẽ giúp cho phần đỉnh dày của mình nó có cái độ bo nhỏ lại nè các cái chân còn lại thì mình sẽ móc mỗi chân là một mũi kép đơn và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết hàng này mình sẽ móc đều cho đến cuối hàng ha sau khi đã móc cho mình được đến cuối và móc này rồi thì kết thúc cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào đó một mũi dời tiếp tục móc lên hai mũi móc xích đã có được phần thân dày có độ sâu như thế này ha và phần đỉnh dày nó đã có cái độ thu nhỏ lại rồi nè tiếp tục cho tất cả các cái size ở vòng móc thứ ba cũng làm tương tự cho mình bằng mũi kép đơn ha móc mỗi chân là một mũi kép đơn và ta đều đâm kim vào luôn chân móc nha các bạn sẽ móc cho mình cho đến khi mình gặp cái chân của mũi chụm đầu tiên ở phần đỉnh giày nè là chân móc này thì các bạn sẽ móc cho mình đến cái chân móc sát bên của chân móc mũi chùm đó ha khi ta đã móc được đến cái chân móc mũi chùm đầu tiên của vòng thứ hai thì lúc này các bạn sẽ chụm cho mình cái chân móc của mũi chùm này với cái chân móc của mũi kép đơn ở phía sau nó nè đây chân mũi chụm ha và cái chân của mũi kép đơn nè thì ta sẽ chụm hai chân đó lại thành một chân bên trên ha thì cách chậm tương đương nè các bạn cũng lấy len cho mình lên trên kim sau đó lần lượt đâm kim vào cái chân móc của mũi chậm và chân móc của mũi kép đơn kế bên tiếp tục chậm cho mình chân mũi chậm thứ hai vào hai chân kế tiếp làm tương tự cho mình cho đến khi mình được tổng cộng là 7 mũi chậm liên tiếp ha mũi chậm thứ ba nè mũi chậm thứ tư mũi chậm thứ năm mũi chụm thứ sáu và tiếp tục mũi chụm thứ bảy như vậy là ta hoàn tất được 7 mũi chụm liên tiếp với nhau sẽ giúp cho phần đỉnh dày của mình nó bo nhỏ lại hơn ha các chân còn lại thì móc tương tự mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến hết vòng đều móc luôn vào chân móc ha lưu ý ở đây cho tất cả các cái size ở vòng thứ hai và thứ ba đều móc tương tự như cái hướng dẫn này ha móc đến cuối vòng thì cũng đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên móc vào một mũi dời sau đó tiếp tục lên hai mũi xích đối với vòng móc thứ tư tất cả các cái size cũng làm tương tự cho mình ta sử dụng mũi kép đơn để móc ha thì các bạn cũng móc cho mình mỗi chân làm một mũi kép đơn và ta sẽ móc cho đến khi các bạn gặp cho mình cái chân móc ở phần đỉnh giày nè để ý ở 7 mũi chậm liên tiếp với nhau thì chân mũi chậm đầu tiên mà ta gặp đây là chân mũi chậm đầu tiên ha thì đếm ngược ra cho mình 3 mũi đây một nè hai và ba các bạn sẽ móc cho mình đến chân thứ ba này ha mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn khi đã móc cho mình được đến cái chân móc thứ ba tính từ cái chân mũi chụm này đi ra thì lúc này cái chân thứ hai và chân đầu tiên tức là hai cái chân móc sát bên của mũi chụm đó các bạn sẽ tiến hành chậm cho mình hai chân này lại thành một chân ha cách chậm tương đương với mũi này ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc đó sau đó kéo len qua ba chân trên kim ta được mũi chậm đầu tiên và làm tương tự cho mình cho đến khi lúc này mình sẽ có được tổng cộng là 6 mũi chậm liên tiếp ha mũi chậm thứ hai nè tiếp tục mũi chậm thứ ba mũi chậm thứ tư mũi chậm thứ năm và mũi chậm thứ sáu khi mình đã có được 6 mũi chùm liên tiếp với nhau ở cái vòng thứ tư này rồi thì các chân còn lại cũng làm tương tự mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến hết kết thúc đâm kim vào chân mũi móc kép đơn đầu tiên một mũi dời móc lên một xích Đối với các cái size mà dưới 13cm các bạn sẽ dừng lại cho mình ở cái phần thân dày với 4 hàng móc lúc này cái phần đỉnh dày của mình nó đã có cái độ bo ôm lại rồi nè đây và phần thân dày của mình nó cũng đã có được một cái độ cao ở 4.000 móc rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần cổ dày đối với những size mà các bạn móc từ 13 cm đổ lên thì các bạn sẽ tiếp tục móc thêm cho mình một phần móc thứ năm để giúp cho cái phần đỉnh dày của mình nó sẽ thu gọn hơn tức là cái phần đỉnh dày của mình cho đến cái phần à, cẳng chân nó sẽ được thu gọn hơn ha thì ta sẽ sử dụng mũi nửa kép để móc ở cái hang móc này các bạn cũng làm tương tự cho mình như các cái hàng móc bên dưới mỗi chân làm một mũi nửa kép ta sẽ móc cho đến khi các bạn gặp cho mình 6 cái chân móc của mũi chụm nè thì móc cho đến chân móc sát đó ha sau khi đã móc cho mình các cái mũi nửa kép cho đến 6 cái chân của mũi chụm ở phần đỉnh giày nè vì đây là size 13 cm là cái size lớn á, cho nên từ cái phần đầu ngón chân cho đến cái má của cẳng chân á, nó sẽ có cái chiều dài dài hơn so với size nhỏ. Nên lúc này mình sẽ tiến hành chụm mũi ở đây để giúp cho cái phần đỉnh giày của mình nó bo nhỏ lại hơn ha. Chân của mũi chụm đầu tiên móc một mũi kép đơn. Chân của mũi chụm thứ hai và thứ ba chụm lại thành một mũi. tiếp tục chân của mũi chậm thứ tư và thứ năm cũng chậm lại thành một mũi và chân của mũi chậm thứ sáu móc một mũi kép đơn các chân còn lại thì trở về cái mũi móc ban đầu tức là mũi nửa kép ha mỗi chân cứ móc một mũi nửa kép cho đến hết đến cuối vòng thì móc vào chân của mũi nửa kép đầu tiên một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích như vậy là ta hoàn tất được cái phần thân dày bích ở phía dưới rồi nè với năm hàng móc như thế này các cái mũi móc còn lại nó sẽ tạo ra cho mình được một cái khoảng trống để mình có thể luồn cái phần ờ, chân vào trong giày ha thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần cổ giày để tạo điểm nhấn cho cái phần thân giày lúc này các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình đối với chiếc bên trái và bên phải các bạn đều móc tương tự cho mình cái phần thân dưới như thế này ha ta sẽ được một cặp giày như thế này còn cái phần cổ giày thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chiếc ở bên phải trước các bạn canh cho mình cho cái chiếc giày của mình nó đứng form ra và đặt theo cái chiều này ha từ cái phần gót đi lên các bạn sẽ lấy cho mình 1 phần 3 của mặt đáy tiếp theo là 1 phần 3 nè phần 3 còn lại là từ đỉnh giày đi xuống tức là cái mặt đáy mình sẽ chia ra làm 3 phần và ta sẽ chọn ra một chân móc từ 1 ờ, phần 3 từ đáy đi lên đây mình sẽ chọn cái chân móc này ha hoặc là các bạn sử dụng thước đo cũng được đây là 1 phần 3 từ phần gót đi lên phần 3 còn lại nè và phần 3 còn lại từ đỉnh giày đi xuống thì khi mình đã có được cái chân móc của 1 phần 3 từ gót đi lên rồi các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau của chân móc đó mình sẽ kéo sợi len qua chân móc từ đây móc lên hai mũi móc xích mình sẽ có những cái sợi len thừa thì khi móc các cái mũi móc các bạn sẽ giấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha chân của cái mũi mà mình vừa đâm kim đó các bạn tiếp tục móc cho mình một mũi kép đơn tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho mình cho đến cái chân móc này chừa ra cho mình một chân móc 59 giữa ha mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để ý cho mình ở cái chân mà ta kết thúc mũi dời ở vòng thứ năm của cái phần thân dày á nó có một chân mũi dời và một chân mà ta móc mũi dời thì các bạn cứ móc cho mình chân của mũi dời đó một mũi kép đơn sau đó tiếp tục chân của mũi mà ta móc mũi dời cũng móc một mũi kép đơn ha tức là ở đây nó sẽ thành hai mũi nè móc tương tự cho đến hết thì khi ta đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến hết sát đây các bạn sẽ chừa cho mình ra một chân móc nằm chính giữa ở đây ha tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc lại hàng móc thứ hai ta cũng có được các cái chân móc rõ ràng rồi thì mỗi chân các bạn cũng móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn và ta sẽ làm tương tự cho đến cuối vòng kết thúc cái vòng này tiếp tục móc lên hai mũi xích và móc cho mình thêm nhiều và móc tương tự như vậy nữa cho đến khi cái phần cổ dày của mình nó đạt được một cái độ cao như các bạn mong muốn ha thì nó nằm trong tầm khoảng 4 cho đến 5 hàng móc thì cái phần cổ của mình nó sẽ có cái độ cao như thế này ta đều móc đều mỗi chân móc là một mũi kép đơn và mỗi chân móc ha sau khi đã móc lên thêm nhiều hàng móc cho cái phần cổ giày của mình nó có được một cái độ cao rồi đây sẽ hoàn tất được cái phần thân giày ở bên phải ha tiếp tục đối với chiếc bên trái các bạn cũng móc cho mình các cái hàng móc tương đương giống như cái phần thân ở bên phải nè khi mà mình gặp cái phần thân giày của chiếc bên phải lại thì từ cái phần gót giày đi lên đến cái điểm mà mình à, chia khoảng cách để mình cài nút nè nó chiếm 1 phần 3 của phần mặt đế từ đây đến cái điểm này là 1 phần 3 và từ đỉnh giày còn lại là 1 phần 3 ha đã đều cho chiếc giày bên phải rồi thì đối với chiếc giày bên trái các bạn cũng gặp cho mình cái phần ờ, thân dưới lại mình sẽ đo vào chiếc giày bên phải thì đối với chiếc giày bên phải mình móc từ cái hướng bên phải thì bây giờ chiếc giày bên trái các bạn sẽ móc cho mình từ hướng bên trái tức là khi ép vào nè các bạn sẽ lấy cho mình một cái chân móc nằm thẳng với cái chân móc ờ, của cái mũi mà ta chia ở đây và ta sẽ lấy ở cái bên sát với nhau ha có được cái chân móc này rồi thì mình sẽ bắt đầu móc cái phần cổ dày từ phần gót đi lên cái khoảng giữa là 1 phần 3 nè sau đó ta cũng đưa cái sợi len này ra phía sau kéo sợi len qua chân móc móc lên hai mũi móc xích và lần lượt móc tương tự chân mà mình vừa móc đó móc một mũi kép đơn khi móc lưu ý cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng cuối vòng thì cũng chừa ra một chân móc nằm chính giữa này ha sau đó mình sẽ móc thêm nhiều vòng móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao bằng với cái chiều cao của chiếc bên phải là được ta sẽ hoàn tất được chiếc bên trái như vậy là mình hoàn tất được một đôi giày bốt với chiếc bên phải và bên trái khác nhau như thế này sau đó tiếp tục mình sẽ làm cái phần cài nút từ cái hướng đỉnh giày đi xuống ha tức là nằm ở cái mé mà nó thuận với cái phần đỉnh giày nè thì tùy vào cái khoảng cách nút mà các bạn sử dụng các bạn sẽ móc cho mình ba hàng mũi đơn tạo hai cái khoảng trống để mình cài nút theo hướng từ cái phần đỉnh giày đi xuống ha và cả hai chiếc trái và phải mình đều móc tương đương với nhau như thế này chiếc còn lại thì cũng làm theo cái mặt từ bằng đỉnh giày đi xuống chưa ra một đoạn len vừa đủ dài đưa đoạn len này ra phía sau sau đó đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần à, à, thân cổ giày ha đây là chân đầu tiên nè sau đó mình sẽ kéo cái sợi len qua chân móc ta sẽ sử dụng mũi đơn ha móc lên một xích và chân móc đó mình tiếp tục móc vào một mũi móc đơn tiếp tục để ý cho mình ở cái hàng móc này ta sẽ có cái thân chân móc và chân móc thân chân móc và chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào các chân móc chứ mình không móc vào thân chân móc ha thì gặp cái chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên đó hai mũi móc đơn khi móc cũng giấu sợi len thừa ha tiếp tục chân kế bên móc hai mũi móc đơn chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn móc cho mình vào cái chân móc mà mình gặp chứ không móc vào thân chân móc nha tiếp tục nè hai mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến khi mình gặp cái chân móc cuối cùng thì chân móc cuối cùng sẽ móc một mũi móc đơn như vậy là ta viền được cái phần cổ dày móc lên một xích và quay ngược đầu móc lại tùy vào cái size nút các bạn sử dụng mà các bạn có thể chia cho mình cái khoảng cách của mũi móc nó đều nhau ha ở đây mình sử dụng nút handmade với cái kích thước là 1,5cm nó sẽ tương đương với hai mũi móc móc cho mình vào chân đầu tiên một mũi móc đơn trước thì cái nút đó tương đương với hai mũi móc các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích sau đó bỏ qua hai chân móc tương đương với hai xích này đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi móc đơn làm tương tự cho mình và chừa cho mình ba chân móc cuối cùng ha đến ba chân cuối cùng rồi lên hai xích bỏ qua hai chân kế cuối và móc vào chân cuối cùng một mũi móc đơn sau đó lên một xích ta sẽ tạo ra được các cái khoảng trống để mình cài nút nè lên cho mình một xích và quay ngược đầu móc lại chân đầu tiên móc một mũi móc đơn hai chân móc kế tiếp là hai chân móc của mũi xích nè các bạn có thể móc cho mình vào chân móc cũng được hoặc là mình móc vào cái khoảng trống đó cũng được ha móc vào đó hai mũi móc đơn tương đương với hai xích các chân còn lại mỗi chân là một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến hết ở đây nè hai mũi xích thì ta cũng móc vào khoảng trống đó hai mũi đơn và móc vào chân cuối cùng một mũi đơn sau đó móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta sẽ có được cái phần cài nút như thế này ha các bạn cũng có thể phối cho mình nhiều khoảng trống hơn để mình cài nút nhiều hơn ha đây thì phần cài nút của mình nó sẽ theo hướng từ phần đỉnh dày đi xuống chiếc còn lại thì mình cũng làm tương tự theo hướng từ phần đỉnh dày đi xuống ha và tạo ra hai khoảng trống để cài nút nè Tiếp theo ta sẽ viền một lớp bông dù ở bên trên cho phần thân dày của mình được nổi bật hơn. Các bạn cũng đưa cho mình sợi len ra phía sau. Và ta lưu ý viền ở các cái chân móc của mũi kép đơn chứ các bạn không viền ở ba cái hàng móc mũi đơn này ha. Để khi mà mình chập lại nó sẽ không có bị chồng cái sợi len xù lên nhau. Đưa sợi len ra phía sau. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn mà ta gặp ở đây. Kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một xích ta sẽ dùng mũi đơn và móc tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến hết hàng này ha sau khi đã viền cho mình cái lớp len bông xù và phần cổ dày thì đơm cho mình thêm hai hạt nút ở bên cái phần ờ, từ gót dày đi lên nè và mình sẽ cài nút vào cái khoảng trống mà mình chưa ra Đối với những bạn nào mà muốn dán đế xốp thì các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến và mình dán cái lớp đế xốp này vào trong mặt đế giày len cho phần thân giày của mình nó được cứng cáp hơn. Mẫu này thì các bạn có thể để trơn và mình sẽ phối với những cái mẫu nón Noel hoặc là những cái mẫu nón thông dụng ha. Ở đây mình có chuẩn bị sẵn thêm một cái mẫu dây con lân nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mặt con lân để trang trí cho phần thân giày của mình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 mũi kép đơn thứ sáu kép đơn thứ bảy mũi kép đơn thứ 8 mũi kép đơn thứ 9 kép đơn thứ 10 mũi kép đơn thứ 11 mũi kép đơn 12 mũi kép đơn 13 và mũi kép đơn 14 khi có được 14 mũi kép đơn rồi đâm kim vào chân mũi kép đơn đầu tiên móc vào một mũi dời để ta kết thúc vòng đầu tiên móc lên hai mũi móc xích nắm cho mình sợi len ngắn guốc lại cho cái vòng tròn của mình nó được xét lại nè Tôi hoàn tất được vòng đầu tiên với 14 mũi kép đơn tạo ra 14 chân móc cho vòng móc thứ hai thì vòng móc thứ hai chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên vào đây ha là chân mình vừa móc mũi dơ kết thúc nè 1 và 2 có được hai mũi kép đơn vào chân đầu tiên mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc Khi đã móc được đến cuối vòng tiếp tục đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào một mũi giờ để ta kết thúc vòng móc lên hai mũi móc xích ta sẽ có được cái phần mặt với cái độ rộng hai vòng móc như thế này thì bây giờ đối với cái phần tay các bạn sẽ móc cho mình như sau khi mình đã lên được hai mũi móc xích rồi các bạn tiếp tục móc vào cho mình cái chân móc mà ta vừa móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới ha móc vào đó một mũi kép đơn vào chân đầu tiên nè chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn khi có được hai mũi kép đơn vào hai chân móc tiếp tục móc lên hai mũi xích và đâm kim ngược lại về cái chân móc của cái mũi thứ hai móc vào một mũi dời khoảng cách từ tay này cho đến tay kia các bạn sẽ dời cho mình 5 chân móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên nè mũi dời thứ hai vào chân móc thứ hai mũi dời thứ ba vào chân móc thứ ba mũi dời thứ tư vào chân móc thứ tư và mũi dời thứ năm vào chân móc thứ năm từ cái chân móc thứ năm này tiếp tục tạo một cái tay móc lên hai mũi móc xích chân mà mình vừa móc đó móc một mũi kép đơn chân kế bên móc một mũi kép đơn sau đó gây nên hai mũi móc xích và dời về cái chân ta móc mũi kép thứ hai móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len ta sẽ có được cái form của mặt con lân như thế này thì tiếp tục mình sẽ viền cái len bông xù ở phía ngoài chọn cho mình một chân móc bất kỳ của cái phần thân mặt nè đâm kim vào một chân móc bất kỳ sau đó đưa sợi len ra phía sau kéo len qua chân móc móc lên một xích lúc này mình sẽ sử dụng mũi đơn để móc và các bạn lưu ý móc lỏng tay cho mình ha mỗi chân móc ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc thì lưu ý giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha móc cho mình cho đến cái phần tay khi đã móc đến cái chân móc xét cái phần tay rồi lúc này phần tay của mình sẽ có hai mũi xích nè hai chân móc của hai mũi kép đơn và hai mũi xích thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân của hai mũi xích móc vào đó hai mũi móc đơn tiếp tục chân của mũi kép đơn đầu tiên móc hai mũi móc đơn chân của mũi kép đơn thứ hai cũng làm tương tự móc hai mũi móc đơn và cuối cùng cái thân của hai mũi xích móc hai mũi móc đơn như vậy là ta viền được cái phần tay ha các cái chân còn lại này mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc mà mình móc mũi dời mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn móc đến cái phần tay còn lại đến phần tay còn lại thì làm tương tự như cái phần tay đầu tiên ha thân của hai xích móc hai mũi móc đơn chân móc của mũi kép đơn đầu tiên móc hai mũi móc đơn chân móc mũi kép đơn thứ hai móc hai mũi móc đơn có cái sợi len thừa nè móc cho mình giấu vào trong mũi móc luôn ha thân của hai mũi xích móc hai mũi móc đơn sau đó móc vào các cái chân móc ở cái phần thân bên dưới mỗi chân là một mũi móc đơn móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lên một xích kéo và cắt len ta sẽ hoàn tất được mặt của con lân như thế này tiếp tục mình sẽ tạo mắt ở bên trong thì đối với cái phần mặt của lân tùy vào kích thước các bạn sẽ tạo cho mình mắt ha tạo một vòng tròn sau đó kéo cái sợi len qua cái vòng tròn móc lên một xích mắt này mình sẽ sử dụng mũi nửa kép các bạn sẽ móc cho mình vào vòng tròn đó 8 mũi nửa kép nửa kép thứ ba mũi nửa kép thứ tư nửa kép thứ năm nửa kép thứ sáu mũi nửa kép thứ bảy và mũi nửa kép thứ 8 có được 8 mũi nửa kép rồi đâm kim vào chân mũi nửa kép đầu tiên móc vào một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt lên và cũng tùy vào kích cỡ mắt giá mà các bạn sử dụng các bạn sẽ chọn cho mình mũi kép đơn hoặc là mũi móc đơn hoặc là mũi nửa kép tùy vào cái kích thước mắt mà các bạn sử dụng ha ta sẽ có hai tròng mắt màu trắng như thế này cho một mặt lân thì cái mắt dán của mình có kích thước là 1,5 cm đây khi mình đưa vào thì nó sẽ nằm gọn bên trong của phần mắt màu trắng ha các bạn sẽ sử dụng cho mình keo nến hoặc là kim khâu mình sẽ khâu cái phần mắt màu trắng vào hai bên của mặt lân sau đó tiếp tục dán cho mình thêm hai cái mắt dán vào hai bên và sử dụng kim khâu để mình khâu các cái họa tiết này như là cái sừng màu đen ở bên trên cũng như là mũi màu vàng ở chính giữa ha còn đối với cái phần râu ở bên dưới nè các bạn sẽ chập cho mình ba sợi len lại sau đó mình sẽ cột một guốc ở chính giữa guốc thật mạnh vào ta sẽ cắt hai đầu nó có kích thở bằng nhau ha và mình cũng sử dụng keo nến hoặc là kim khâu mình khâu cái phần râu này vào trong mặt của lân ta sẽ hoàn tất được một cái mặt lân xinh xắn như thế này các bạn tiếp tục sử dụng cho mình keo nến hoặc là kim khâu mình sẽ khâu cái mặt này vào trong thân giày ha như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn hai mẫu giày một mẫu giày trơn để phối với nón noel và một mẫu giày con lân để phối với nón con lân ha chúc các bạn thành công khi thực hiện mẫu giày này